Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Được rồi, anh anh anh nhìn này. Không không không. Sắp quá. Không, không, không. Dạ, dạ gì vậy bạn? Đậm đậm đậm đậm đậm đậm đậm đậm đậm Gaya-gaya dekatnya, ingat ya. Uh, Soal tolong pegang saya. Ya. Oh, Ustaz, masuk Ustaz. Ya Allah, nampak ke tu?

了了，你今天想夜了？不是，不不不是，上早夜了。你干嘛呢？进来。 Sikit. Dia tak nampak. Siapa muka dia? Ya, dia Eh, tu Mak nak tengok? Eh. Buka. Mak Ngah nak tengok. Mak Ngah, ya. confident Mak Ngah? Mak Ngah, okey. Nak tengok. Mak Ngah, eh? Okey, Mak Selamat tinggal kali, Mak Ngah. Jadi ini ni nanggal ni. Allah ya Allah ya Allah. Gam gam gam. La. Allah.